Kính thưa đại chúng, câu hỏi từ em tên là Quỳnh Chi. Con kính chào Thầy, con xin bạch Thầy, năm nay con 18 tuổi. Con chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học nhưng con vẫn đang lo lắng không biết tương lai sẽ như thế nào ạ. Con có chơi cùng một bạn và hai bọn con học cùng kém cả nhưng không hiểu sao. Trước khi thi đại học, con đã thật tâm ôn luyện tử tế, còn bạn con thì ôn chơi chơi thôi, thì bạn con vì bạn con không muốn học đại học Vậy mà lúc nhận điểm kết quả thi thì bạn con dư sức vào được các trường đại học, còn con thì lại điểm kém kém quá ạ. À. Con biết đây có lẽ là nghiệp mà con phải trả, nhưng con xin bạch Thầy tại sao có những người ôn luyện chăm chỉ thì lại không thể đạt được kết quả tốt, còn những người ôn bình thường thì họ lại có kết quả đẹp hơn vậy ạ. À. Hiện giờ con đang rất bối rối, con xin Thầy giải đáp cho con thắc mắc của con ạ. À. Con xin cảm ơn Thầy. <laughs> Ngày hôm nay mới có một học sinh gửi câu hỏi cho Thầy. À, thế là cháu này cháu cũng nghe Thầy giảng đó. Thế Thầy xin trả lời cho bạn Quỳnh Chi thế này. Ở đây á, Quỳnh Chi hỏi là tại sao mà mình chăm học mà thi lại trượt, còn người bạn người ta học lớt phớt ấy, thì người ta thi lại đỗ. Wow. Dân gian người ta có câu là học tài thi phận. Không? học tài á, nghĩa là cái việc mà học á, thì tùy theo tài năng mỗi người. Ờ, cái chữ tài là tài năng của mỗi người. Thi phận ấy, thì cái phần thi cử đỗ đạt lại do phúc phận của mỗi người. Học thì tài năng hay là tài giỏi thông minh là tùy từng người. Còn đến lúc thi thì đỗ đạt thành danh hay không lại tùy theo phúc phận mỗi người cho nên gọi là học tài thi phận nghe không học tài thi phận thế thì ở đây câu này á Thầy xin phân tích thế này để đại chúng chúng ta cùng nghe. nha. Cái phần học á, nó tùy theo năng lực mỗi người. Giỏi rốt nó do rất nhiều cái yếu tố chi phối. À, cái học mà giỏi á, nó rất nhiều yếu tố chi phối. Cái thứ nhất ý, là có thể nói là cái bẩm tính thông minh của mỗi người và nó do nếu ở khoa học thì nó là do gen của bố mẹ nhà phật chúng ta thì không nói cái đấy mà nó do cái phúc nghiệp từ tiền kiếp Đấy, phúc nghiệp từ tiền kiếp nó dư sang kiếp này có những cái người á, tiền kiếp trước á, người ta đã tạo những cái thiện nghiệp thì sang kiếp này người ta rất là thông minh sinh ra từ bé là thông minh trí tuệ rồi thế còn có những người tạo ác nghiệp thì sinh ra kiếp này là ngây ngô đần độn từ nhỏ à, những cái người mà đại chúng thấy như là bị đau chẳng hạn ấy, sinh ra cứ ngây ngây ngô ngô mà này chúng thấy những người đau giống nhau người đau hình như trăm người giống nhau cả trăm cái nét rất giống nhau nó cũng ngây ngây ngô ngô như vậy thế nên đại chúng mới thấy nó cùng một nghiệp à, ai tạo ra mà khác cha khác mẹ mà người đau nào nhìn cái mặt cũng giống nhau thầy thấy nó cũng lạ thật đấy <laughs> dù là con trai hay con gái đau thì mặt cũng giống giống nhau cái nghiệp của cái người đau nó thế à. sinh ra thì ngây ngô, phải ờ, thông minh trí tuệ lúc nhỏ đấy sinh ra nó có ảnh hưởng từ cái nghiệp báo tiền kiếp Thế này chúng đã biết cái câu chuyện của Ngài Châu Lợi Bàn Đặc, một vị tỳ kheo thời Đức Phật. Học có mấy câu kệ thế mà học bao nhiêu ngày tháng không thuộc, có bốn câu kệ thôi. Dạy đi, dạy lại, đọc câu trước thì quên câu sau, không thể thuộc nổi, thưa đại chúng. Thế nên người ta gọi là rốt là rốt đặc cắn mai luôn. À, học bao nhiêu ngày tháng không thuộc nổi bốn câu kệ. Thế nhưng sau này, khi Ngài được Đức Phật hướng dẫn tu tập rất là chăm chỉ, thì Ngài đắc đạo, lúc ấy thì ngài lại trở thành một vị pháp sư gọi là cực kỳ thông tuệ và ngài lúc ấy mới biết ra té ra là tiền kiếp ngài đã là một vị tam tạng pháp sư rồi trong kiếp trước ngài đã là một vị tam tạng pháp sư nghĩa là rất giỏi trí nhớ cực kỳ là thông minh nhớ rất là giỏi gọi là tam tạng pháp sư cơ mà nhớ hết tam tạng kinh điển đó thế nhưng chỉ vì một cái lỗi là ngài khinh chê một cái thầy tu khác và xem thường người ta phỉ mắng người ta à, kiêu ngạo ngày kiêu ngạo người xem thường mà vớ phải luôn cái thầy tu kia là thầy đã đắc quả thánh quả rồi cho nên do cái nghiệp báo ấy mà kiếp này ngài sinh ra trở thành người ngu dốt đến như vậy bốn câu kệ học mãi không thuộc thưa đại chúng đó đấy như vậy kiếp trước rất thông minh nhưng kiếp sau lại mất hết trí tuệ nó đi đâu mất rồi trở thành người rất là ngu dốt học đến nỗi mà học bao nhiêu ngày tháng không thuộc nổi bài kệ tí nữa là ông anh trai ông ông anh trai cũng đi tu mà hai anh em cùng đi tu ông anh trai tính là đuổi về vì để cậu em ở thế này thì xấu hổ mình quá học mãi không thuộc này xấu hổ muốn đuổi về may mà phật đến phật mới độ cho phật hướng dẫn cho và và ngài tu được thì ngài mở được trí tuệ ra và ngài mới mới nhớ được hóa ra kiếp trước chính mình là một vị tam tạng pháp sư đấy thưa đại chúng vậy chúng ta mới nhớ là cái trí tuệ của chúng ta đó hiện kiếp này nó bị ảnh hưởng của nghiệp báo tiền kiếp rất là nhiều. Nha. Thông minh, trí tuệ cũng do nghiệp báo rất nhiều. Đấy là cái thứ nhất. Nha. Cái thứ hai là do cái sự nỗ lực chăm chỉ của đời này. Bây giờ kiếp này mình sinh ra mình chậm chạp kém cỏi, không thông minh lắm, nhưng mà mình lại có được cái đức tính cần cù chịu khó thì nó cũng bù lại, trong gọi là cần cù bù thông minh. <laughs> cứ cái thôi thì chịu khó, cày chịu khó học thì nó cũng giúp cho mình được thông minh thêm bớt lên được thêm lên đấy và cái thứ ba là gặp được thầy tốt bạn tốt môi trường giáo dục tốt thì cũng giúp cho mình có thêm trí tuệ đấy ở đây thầy đang nói về cái cái phần trí tuệ của chúng ta để học gọi là giỏi hay học là dốt nhé đấy thì học xong rồi bây giờ đến việc thi cử đây bạn này bạn hỏi về cái việc thi cử tại sao bạn chăm học như thế mà lại thi cử lại không không đỗ mà cái người bạn của bạn ấy là, là học lớt phớt thì cuối cùng lại thừa sức thừa điểm để mà đỗ À, thế thì cái chuyện đỗ đạt đấy này chúng biết nó cũng lại do rất nhiều cái nhân duyên chứ không phải chuyện thường. Phải không? Thứ nhất, ý, cái duyên thứ nhất là làm bài thi được ờ, đúng hay là sai, đúng thì đúng nhiều hay đúng ít. À, đấy, đấy là cái thứ nhất. Thế thì cái điều này ấy, chúng ta biết này, ai cũng đi thi rồi, ở đây mọi người đều đi thi, từng đi thi thì biết rồi. Để đi thi làm bài được tốt nó cũng có rất nhiều vấn đề. À, đầu óc mình lúc ấy có tỉnh táo không? có sáng suốt có, có nhớ tốt không hay lúc ấy là run rồi quên hết luôn à, hay là đã đang vào phòng thi tự nhiên đau bụng thế là thôi hay là gì đó là phải đi ra ngoài mất mất thời gian thi rất nhiều chuyện đại chúng đi thi biết rồi phải không có nhiều thứ hay là à, mình làm bài thì ông giám thị ông cứ đứng bên cạnh cuối cùng là tự nhiên mình không làm gì được đại chúng thấy không có nhiều cái duyên để cho mình không làm được bài đấy cũng là một cái duyên nhé thế rồi à, lại có chuyện thế này nữa ví dụ như là đi thi mà mình học được đúng cái bài mình tủ đấy ngày xưa thầy nhớ là có ôn bài mà đúng cái bài này mình thi đề vào đúng cái bài đấy thì rất là mừng còn mình ôn bài này mà thi cái đề bài khác là mình là mình khó rồi đấy à, là ôn có tủ bài thứ nữa bây giờ cái một cái nói cái chuyện tiêu cực đi thi quay cóp mà quay cóp có bị bắt đâu <laughs> ví dụ thế quay cóp mà ông giám thị ông bắt được là chết rồi <laughs> quay cóp chót lọt đấy thì cũng còn đỡ tất nhiên mọi cái nó đều nằm trong nhân duyên cả đạo phật mình là không bỏ cái gì thưa đại chúng không có cái gì nằm ra ngoài cái pháp nhân duyên kể cả cái chuyện quay cóp tuy là tiêu cực là gian lận trong thi cử nhưng nó cũng nằm trong nhân duyên đấy mà có người quay cóp được có người không quay cóp được <laughs> đại chúng có người lại được giám thị người ta gà bài cho người ta cảm tinh Nhớ, người ta đến người ta gà bài cho có người khác thì ông giám thị ông rất là ghét ông, ông bắt thật nét không thể nào quay được hay là cũng trượt có người này, ông thầy giám thị ông nhìn ông thấy thương ông đến ông lại ông lại gà bài cho mà thế lại lại làm được bài đó có những cái chuyện như vậy thế thì nó nằm trong nhân duyên của mình cả trong cái nghiệp báo phúc báo của mình cả đấy đó thế thì đấy cái đó là cái duyên để làm được bài hay không làm được bài đấy là một cái duyên rồi làm được bài rồi á làm bài xong rồi đến cái phần chấm điểm chấm bài thì chấm bài cũng lại rất nhiều duyên cái ông thầy chấm ấy hôm ấy ông có vui vẻ không ông đang bực vợ bực con đến thì ông chấm ông đọc qua qua rồi ông cho điểm ừa đi thấp à, hay ông nhìn cái chữ của mình ông không thích cái kiểu chữ của mình ông cho mình điểm thấp hơn tại chúng thấy có nhiều chuyện chấm theo kiểu rất tâm lý như thế à, hay là ông chấm lại sai chấm nhầm đó ngày xưa thì còn ờ, không được phúc khảo còn bây giờ thì được phúc khảo lại ừ, thế nhưng mà có những cái thời kỳ là không có được phúc khảo thì mình chịu chết rồi Đấy, cho nên lại phụ thuộc vào cái ông thầy chấm bài cho mình nữa đó thế rồi lại còn những cái chuyện chạy điểm nữa có người chạy điểm mua điểm nó cũng ảnh hưởng thì nếu người này mà mua được điểm thì người khác phải bị đánh trượt đấy thưa đại chúng cái chuyện tiêu cực đấy của trần gian nó cũng không ra ngoài cái pháp giới nhân duyên nó không ra ngoài trong cái chuyện của phật pháp đâu gọi là pháp nhân duyên đấy đó thế thì như vậy chúng ta mới thấy học hành là một chuyện học hành rốt giỏi là một chuyện làm bài thi đúng hay sai lại là một chuyện nữa rồi làm bài xong được chấm bài mà chấm được điểm cao hay điểm thấp lại là một chuyện nữa thì chúng ta thấy quả thật cái công danh của chúng ta nó bị rất nhiều duyên nó chi phối mà trong đó rất nhiều là cái duyên từ tiền kiếp ác nghiệp của mình và phúc báo hiện đời nghiệp từ tiền kiếp cộng với phúc báo hiện đời nó chi phối chúng ta trong cái việc công danh sự nghiệp này thì đại chúng cũng đã từng nghe những cái câu chuyện nữa, như là à, có cái câu chuyện một cái vị này đi thi thời phong kiến ấy, đi thi ba lần đều trượt không? mặc dù là học rất là giỏi có một lần ấy, ông làm bài văn thì phải nói cực kỳ là hay đến lỗi mà vị quan mà giám khảo người ta đánh giá bài văn rất hay thế nhưng văn làm xong thì lúc mà để bài văn lên ấy, thì tự nhiên một con ruồi nó bay đến cái đĩa mực mực tàu của ông bay xong nó đậu vào cái đĩa mực rồi nó lại đậu vào cái bài văn nó đậu đúng vào một cái chữ này thì biến cái chữ đấy trở thành cái phạm húy để chúng biết phạm húy tức là ngày xưa vua chúa ngày xưa là có những cái tên húy mà nếu mà viết trong bài văn mà có cái tên húy đấy là bị đánh trượt ngay tức khắc mặc dù văn rất hay cũng bị đánh trượt à. Thầy lấy ví dụ như là tên húy ví dụ như là vua gia long á, à, có tên húy là nguyễn phúc ánh thế là trong bài văn này mà có một chữ ánh là lập tức bị đánh trượt à, hay là vua minh mạng có tên húy là nguyễn phúc đảm nếu mà có một chữ là đảm là tức là bà ấy bị đánh trượt mặc dù văn hay thế nào nhưng có chữ là bị đánh trượt luôn gọi là phạm húy phạm ở tên húy của vua thế thì anh này làm bài văn rất hay nhưng cuối cùng con ruồi nó đẫu vào đúng cái chữ đấy biến cái chữ ấy thành cái chữ phạm húy của vua thế là bị trượt đấy. thế và giờ đại chúng biết về sau thì trong chuyện mới nói là anh mới được bồ tát quan âm báo cho là anh này có một cái lỗi là anh để quyển một quyển kinh phật quyển kinh kim cương ấy giấu ở dưới chiếu ở cái giường anh nằm anh ta cũng rất thích kinh phật cho nên là để luôn cái quyển kinh ở dưới chiếu để đọc nằm đọc thế và đấy là cái lỗi của anh khiến cho anh đi thi không thể nào đỗ được thế là anh về anh anh hối lỗi anh phát nguyện anh chép kinh để anh sám hối nghe không và sau lễ phật rồi anh đi làm các việc phúc sám hối thế và sau kỳ đó thì anh đi thi anh liền đỗ và đỗ rất là cao đấy thưa đại chúng nhé thì đấy cũng là một cái chuyện về nghiệp báo hay là trong cái câu chuyện của ông um, liễu phàm tứ huấn ấy, thì ông viên liễu phàm này này khi đi xem tướng thì ông thầy tướng ông nói là ông này sẽ thi à, đỗ hạng ba nhưng sau khi mà ông viên liễu phàm được gặp thiền sư vân cốc ấy, thì ngài vân cốc mới hướng dẫn cho ông tu tập để chuyển nghiệp và ông về ông tu tập thì sau đó ông đi thi ông đỗ lại giải rất là cao không phải nữa hạng ba mà ông đỗ tiến sĩ luôn đấy thế thì chúng ta mới thấy là quả thật cái việc mà thi cử nó chịu ảnh hưởng rất nhiều cái duyên trong đó là có cái nghiệp từ tiền kiếp và cái phúc duyên hiện đời này mình tạo nghe không đó thế thì ở đây đối với bạn này à, bạn hỏi về cái chuyện mà tại sao bạn ấy học thì chịu học mà thi lại trượt lại không đỗ mà người bạn ta học lớp phớt ra lại đỗ thế thì thầy xin trả lời là nó có ảnh hưởng của cái phúc nghiệp từ tiền kiếp và kiếp này thế thì trong cái khoa cầu mà công danh phúc báo công danh ấy, mình gọi là có ngũ phúc đó ngũ phúc thì cái thứ nhất là về sức khỏe tuổi thọ này cái phúc thứ hai là về tài sản cái phúc thứ ba là về dung sắc và hạnh phúc gia đình cái phúc thứ tư là công danh uy tín cái phúc thứ năm là trí tuệ gọi là ngũ phúc thì năm cái phúc này liên quan đến năm cái giới của phật tử chúng ta đấy nghe không? chúng ta giữ cái giới không sát sinh thì được cái phúc báu sức khỏe và tuổi thọ giữ cái giới không trộm cắp thì được phúc báo về tài sản à, giữ cái giới không tà dâm thì ta được cái phúc báo về nhan sắc tốt đẹp gia đình hạnh phúc và giữ cái, giữ cái giới không dối láo à, thì ta được phúc báo về, về uy tín về danh dự chính là cái đường công danh của mình đó nhé thế thì ở đây á, bên cạnh cái đó về năm giới sinh ra năm cái phúc này lại còn có những cái thiện nghiệp nữa để khiến chúng ta sinh ra được cái phúc báu về đường công danh thì trong kinh Đức Phật nói, ví dụ chúng ta khởi tâm đảnh lễ tôn kính các bậc đáng kính như là đảnh lễ tôn kính Phật, Bồ Tát và chư Thánh Hiền Tăng. Rồi chúng ta phát nguyện đọc tụng kinh điển, in ấn kinh điển Hoàng Dương Chính Pháp. Chúng ta tùy hỷ với những người thành công ở trong đời, những cái người cao quý thành công trong đời. Chúng ta làm các cái việc phúc đức như là cứu người, cứu vật hoạn nạn, xây dựng chùa tháp, cúng dường tam bảo, thì tất cả những cái đó đều sinh ra cái phúc và phúc này nó đều có thể trợ duyên cho chúng ta thành tựu được trên con đường công danh mà thi đỗ đạt nó thuộc về cái đường công danh của mình đó thế và trái ngược lại những cái việc kia thì khiến cho chúng ta mất phúc báu ví dụ chúng ta phỉ báng tam bảo khinh chê các cái bậc chân tu đức hạnh wow. ác hại họ phỉ báng họ hay là ganh ghét với người tài cao đỗ đạt rồi làm những cái điều thất đức, sát nhân hại vật, dâm ô trụy lạc, sống chắc đáng buông thả, vào Đó. rồi chúng ta gây oán kết thù với chúng sinh, khiến cho họ ngăn trở cái đường công danh của mình, gọi là oan gia trái chủ, họ báo oán đó. À, mấy năm trước chúng mình còn thỉnh oan gia trái chủ thì rất nhiều câu chuyện, oan gia chủ về nó báo oán nó cho đi thi không đỗ, trượt, nó đến lúc vào phòng thi nó quấy không còn nhớ gì hết tự nhiên quên hết đó thế là cũng trượt thôi đấy nhá thế thì ở đây thầy nói là quả thật cái việc thi cử nó là rất nhiều vấn đề nhưng mà bên cạnh không phải vì thế mà chúng ta không được học không bỏ học vào bắt chiếc học chơi chơi vẫn phải chăm chỉ học tập cái đấy vẫn là một cái duyên nhé mà thứ hai ta biết tu tập làm cái việc phúc thiện này à, cho nên thầy khuyên bạn này nên nếu có duyên thì vẫn quy phật giữ giới của phật để được năm cái phúc báo tốt thứ nữa là làm các việc tốt đẹp như là đảnh lễ cung kính cúng dường và tam bảo rồi là à, phát những cái nguyện thiện làm các cái việc công đức tốt đẹp thì những cái đó sẽ trợ duyên cho bạn đến lúc thi cử nó được rất nhiều may mắn nhé thì thầy xin chúc cho bạn và vâng, hôm nay nghe được bài pháp này của thầy rồi cái trả lời này thì thực hiện để mình được những cái điều tốt đẹp